Uh, hello, okay. Xin chào bạn cho mình nha, mình là Jackie đây. Hôm nay mình sẽ quay video trên là chơi Bloxroot. Thì Bloxroot này mình uh, vô tình nghĩ là content này thôi, mặc dù này nó không không hẳn là content đâu mà mình chỉ lợi dụng thôi. Kiến mình sẽ thử trải nghiệm Raven X. Nếu mà trải nghiệm Raven thì mấy bạn chắc chắn là biết rồi. Raidman khá là rất, rất là bình thường kể cả Muji nó cũng không hẳn là khó hay bất bình thường nữa nhưng Furnace khác ở chỗ đó lại có Sibis với lại uh, à, Raid à, chơi giúp bạn mình ấy này mình sẽ review kiểu là trải nghiệm Refernex cho các bạn xem mà trong cái gì đó <coughs> và khi xem xong video này các bạn hãy đừng ngại hãy cho mình một like một subscribe cho cái chuông để ủng hộ mình nha và ra video tiếp theo nha đừng xem chùa nữa mình khổ quá mà dạo nếu mấy bạn thi xong chưa mà thi xong rồi thì nếu có kết quả thì ờ, cho mấy bạn có bao nhiêu điểm nếu mấy bạn tầm 8 8 điểm trở lên thì tầm giỏi đó là khá rồi à, lộn 7 điểm trở lên nó tầm khá rồi này mình chỉ giúp bạn mình reference thôi chứ là ra mình cần gì mà sau này nó có ao reference thúc tỉnh vậy thì mình cũng sẽ nhờ bạn mình luôn mình sẽ nhờ bạn mình mua chiếm ấy mình tập cá mà bạn bơi được mình thường đi thường bánh móc quá vậy mình sẽ sợ cái ui nó ảo rồi đấy mà thấy hơi ảo không mới bị lát các bạn mà sau này có thể mình sẽ chơi Phoenix thì mình cũng sẽ có thể ra sử dụng Phoenix luôn nha bạn Được do mình có đi chung với bạn mà thì mình và bạn mình đã sẽ biết chứ thật ra nếu mà một mình mình ra một mình mình vào ra Fernet ờ, với kia cho nó thức tỉnh Fernet á mình chỉ có thể đánh mấy con quái thôi còn Fernet mình phải làm ngơ mà chịu chịu trận ok mấy bạn thấy cái này của mình bạn thấy màn hình không á nó không hiện ờ, đảo hoàn toàn nên mình hơi kiểu giống như mù đường Zoro luôn đó nhưng mà phải chuyển cái graphic quality bạn phải nhỏ nếu chỉnh quá lớn thì nó sẽ bị lát mà chơi không được nên phải chỉnh nó nhỏ nhất có thể bởi cứ vừa đủ để xài mà chơi đánh boss đó mình sẽ đánh phoenix mình sẽ bên ngoài này và để tránh bị gây sát thương xung đột đó trời ơi ăn ơi sao không đánh si vậy mấy bạn mình không đánh si kìa mà lúc đầu mình có vào ờ, cây giờ mới đánh này mấy lúc nãy lạc đề khi ờ, đánh boss ở trong boss ray này các bạn thì thông thường mình kia sẽ đánh nó di chuyển xe vòng tròn á vậy cho nó cho đánh thay không kịp á which ai da đầu á đầu á đầu đầu á ui mém ngụm mém ngụm mém ngụm mém ngụm ngém ngụm mém ngưỡng luôn kìa tới đây xong mình không thấy ray flex nó còn nguy hiểm cả ray beta nữa Ui, chết chết chết chết bắt tóc bắt tóc holy shit sao mình thấy nó còn nguy hiểm hơn ray magma hay beta luôn á holy man mém ngẫm mém ngẫm luôn ok xong ok thì đó chính là video nó hoàn xong hoàn toàn số video này các bạn thật ra đây chỉ là cái video đơn giản là mình mấy bạn cũng có thể biết đó đây chỉ là video đơn giản mình chơi block food và ra thử trải nghiệm cái ray furnace một trong cái ray mình thấy kỳ lạ và một trong cái mình có thể ném chết nhất luôn ok và sau video này các bạn hãy cho mình một like một subscribe và nhấn cái chuông nha để ủng hộ mình ra những video tiếp theo nha và đừng xem chuột nha xem chuột là chết đấy nha thôi nha bye bye